Vâng, xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Video này xin giới thiệu đến các bạn là cái bộ à, à, Mayer sau để làm xe kéo tải trọng là một tấn rưỡi trở lại à, có hai loại một loại tải trọng cao là loại này loại này thì nó sử dụng bi à, côn tức là bi đũa đấy à, và ốc pin ốc của nó là chéo 8 đo đường chéo này 8 và một vuông 10 thì à, loại này chuyên à, để tải hàng nặng hơn tấn rưỡi 2 tấn à, quay đầu thì có thể sử dụng loại ốc chéo 8 11 như này và một loại nữa là loại à, chéo 7 10 thì loại này thích hợp cho các bạn kéo khoảng 1 tấn trở lại Đấy, thì ờ, tim ốc của nó cũng giống con này thôi, chéo 710. À, ở đây thì ờ, nó tiện sẵn ờ, cái cổ trục cho các bạn rồi. Các bạn về nhà chỉ việc hàn cái ống phi 60 vào đây. Tí nữa mình sẽ đặt một cái ống 60 mô phỏng cho các bạn xem. Đấy. Thì các bạn hàn ống vào đây. Đây như này đây. Này, này nó tiện sẵn rồi đây này. đấy nó tiện sẵn cho các bạn rồi nhé này. thì về mình chỉ hàn cái ống vào đây thôi các bạn mua cái ống ờ, thép đen à, loại 60 phi 60 dài dày một chút thì tùy theo cái tải trọng ví dụ như các bạn là tải à, tấn thì các bạn mua cái ống dày khoảng 3 ly còn chiều dài bao nhiêu chiều rộng bao nhiêu cái đấy là tùy ý ở đây cũng thế này đấy thì à, bên à, này thì nó sẽ to hơn bởi vì nó dùng cái ống mỏng hơn còn bên này nó tiện cái cổ này nhỏ hơn để cho các bạn đóng ống dày hơn đấy thì các bạn cứ mua cái ống à, phi 60 loại dày thì các bạn cho vào đây còn phi 60 loại mỏng thì các bạn cho vào đây và sau đó là kẹp nhíp thì tại sao lại dùng cái ống phi 60 ấy bởi vì à, à, đối với những cái bộ nhíp thì thường thường à, những cái quang treo đai ốc các thứ của nó là nó dành cho những cái quang dành cho những cái ống cầu phi 60 cho nên khi các bạn hàn cái ống 60 vào ấy thì à, nó vừa luôn với cái bộ quang nhíp à, thứ hai nữa là à, ống 60 ấy thì độ cứng nó tốt hơn là những cái trục sắt nên các bạn mua những cái trục à, phi 27 phi 30 à, ờ, mặc dù nó là thép đặc nhưng mà cái độ cứng thì nó lại thua xa cái ống phi 60 à, ờ, ống rỗng phi 60 thì nó độ cứng nó vẫn cao hơn rất là nhiều so với cái ống phi sắt đặc nó không bị võng bị cong đấy thì có cái à, bộ này rồi thì các bạn chỉ cần mua về sử dụng thôi à, tại sao mình cũng không làm cái ống 60 luôn vào đây à, bởi vì à, cái chi phí vận chuyển nó sẽ cao hơn nhiều khi chi phí vận chuyển nó sẽ cao ngang với các bạn mua ống tại cái cái cái chỗ các bạn làm ống 60 nó là ống phổ thông rồi Đấy. cho nên là các bạn là à, cứ mua cái me rời này về là các bạn làm là hợp lý nhất Đấy. ốc ác này vòng bi này kim ốc này bên em thì có bán luôn cả vành các loại vành phù hợp luôn vành à, gai máy cày rồi thì à, vành à, nhẵn trơn các thứ là đều có à, các bạn có nhu cầu chế phanh vào cái bộ Meyer trục sau này thì cũng có thể thực hiện dễ dàng hơn à, các cảm ơn các bạn đã xem video các bạn xem video nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo à, để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn rất nhiều.